dòng thế rồng lặng là có vài người xưa thuộc dòng hương gian vẫn là lần trôi mà tình ta sao đã ngắm mùi tưởng nhớ ngày nào cho vui bao kỷ niệm thương buồn down, rằng tình em thuyền xa bên lâu lâu rồi vậy mà tôi vẫn trảo con hẹn đây cầu đường tiền gió nhẹ ban từ tử còn nên câu thơ xưa đã gieo dặn khắp quê mình bên nhau đã mấy năm rồi mà chúng ta bị tâm nhàn tưởng rằng ta giận cho ta sao lại vô tâm để người yêu chờ đợi mòn từ đánh mất đi một người mình yêu đã qua còn vương bao kỷ niệm một khói tình đó từ đây chết liệm như khói đá lạnh căm vào tặng đáy sông buồn hãy sang yêu con đò xa bên nhớ anh trăng vàng ngập ổ nói niềm riêng hình bóng em dần mãi về trong trái tim anh và sông hương thơ mộng nơi ngủ bình dần không đeo gió lòng sôi bóng hương dài Giao biết rằng mình càng được gần nhau Nhưng tôi vẫn yêu em vì em là quê Quê trọng tư nên lắm sâu nhân nghĩa Quê tôi mà nở dân tôi thả hầu mình dài theo tiếng đuông để tìm lại chút tình năm cô dân còn đây mới hạt liệu đồ cơn mưa chiều là khắp bụi buông bay nào ngờ duyên mình từ đất phương nam tôi về thẩm xứ quê cho trang tâm về một huyền tinh sớm tình sớm khói tình như nơi bình soi lâu thương gian